Có một cuộc chiến đang diễn ra, cái thiện đấu với cái ác, ánh sáng chống lại bóng tối, sự thật chống lại sự dối trá. Tôi đang nói về cuộc chiến trong đầu bạn, cuộc chiến của bạn và con người khác bên trong bạn. Người đó đang làm bạn chậm tiến, người đó đang hạ gục bạn, người đó là bạn. Bạn nói rằng bạn muốn làm điều gì đó, làm nó trong 2 tuần và sau đó bỏ cuộc. Giống như cách mà bạn đã làm năm ngoái, bạn nói rằng bạn muốn giảm cân, lấy lại vóc dáng, bắt đầu công việc kinh doanh của mình, nhưng cuối cùng quay lại tiệc tùng, uống rượu, ăn uống vô độ, và tiếp tục sống theo sự điều khiển của con người bên trong bạn. Không, bạn hãy dừng lại, hãy tuyên bố với chính mình, tuyên bố với con người bên trong bạn rằng bạn sẽ thoát khỏi những suy nghĩ đó. Hãy quyết định ngay hôm nay rằng bạn sẽ không chấp nhận thua cuộc nữa, bạn sẽ là người chiến thắng, hãy là người hùng trong bộ phim của riêng bạn. Nếu cuộc đời bạn là một bộ phim thì bây giờ là lúc nó bắt đầu. Người hùng của bộ phim cuộc đời bạn sẽ làm gì ngay bây giờ? Hãy bắt đầu bằng việc viết ra mục tiêu của bạn, viết ra những điều bạn muốn cải thiện, Viết ra những điều bạn đã làm trong quá khứ mà bạn không bao giờ muốn thấy mình làm lại và thoát ra những thứ tầm thường với tư cách là người hùng trong bộ phim của riêng bạn. Mỗi ngày là một ngày mới, một tuần mới, một bước ngoặt mới trong cuộc sống, một cơ hội để đi ra khỏi ngôi nhà của bạn và tận dụng thời gian của bạn. Nếu bạn không thể gắn bó với một thứ gì đó trong một thời gian dài, bạn xứng đáng có một cuộc sống tầm thường. Bạn xứng đáng bị đá đít, bạn đáng bị khốn khổ. Hãy nghĩ về câu nói mà một người nào đó đã nói với bạn. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ làm cái này làm cái kia. Ý bạn là gì? Nếu bạn có tiền, Tại sao bạn không ra ngoài và làm cho điều đó xảy ra? Vùng thoải mái là vùng nguy hiểm. Khi bạn thoải mái là khi bạn đang gặp nguy hiểm nhất. Bạn không bao giờ nên cảm thấy thoải mái. Bạn nên hạnh phúc và không hài lòng. Có ai đó từng nói với bạn rằng, này, bạn biết không, chỉ cần hài lòng với những gì bạn có, đừng tin họ, hãy tránh xa họ. Không bao giờ được hài lòng với những gì bạn có, bởi vì nỗ lực để có được nhiều hơn sẽ khiến bạn trở thành một thứ gì đó tốt hơn. Bạn nên tăng gấp đôi hiệu quả công việc kinh doanh của mình thậm chí nhân ba nó. Tôi không thương lượng với chính mình, Đôi khi bạn trì hoãn bằng những lý do, tôi chưa sẵn sàng, hoặc để tôi đếm đến 10, hoặc có thể tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai. Không có chuyện đó với tôi, tôi nói, chúng ta hành động, tôi không ở đây để thảo luận về điều này với tâm trí của tôi, và khi tôi nói nhảy, bạn sẽ nhảy. Vì khi bạn đổ mồ hôi sôi nước mắt, khi bạn vượt qua cảm giác thoải mái, nó hình thành quyết tâm bên trong bạn và khi bạn làm điều đó thường xuyên, bạn sẽ có một thế giới khác. Bạn phải học cách làm khi bạn không muốn, học cách loại bỏ suy nghĩ tầm thường đó ra khỏi bản thân, đánh gục con người tầm thường trong bạn học cách trở thành con người tốt nhất của bạn khi bạn mất động lực, ngừng tìm kiếm cảm giác thoải mái để kiểm soát những gì diễn ra trong cuộc sống của bạn. Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã xem video và đừng quên like, theo dõi cũng như chia sẻ kênh, vì điều đó rất quan trọng với chúng tôi.